các bạn mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi các video của GS e TV chúng tôi sẽ tiếp tục với phần 3 của chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954-1975 tới phần 3 từ sự kiện Tết Mậu Thân cho đến hết năm 1972 và bắt đầu từ cái sự kiện đường Tết Mậu Thân ấy, năm 1968 thì là với mục đích Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán để tạo và tạo cái nhìn về mối à, về cuộc chiến theo hướng có lợi cho mình về dịp Tết Mậu Thân năm 1968 thì quân giải phóng tung ra một cái trận tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam đánh hầu hết hầu vào hầu hết các thành phố thị xã và căn cứ quân sự của đối phương và đây chính là một cái sự kiện gây chấn động trên thế giới và cùng một vai trò bước ngoặt trong cuộc chiến tranh này và để nắm được điểm yếu của phía Mỹ là dư luận và của cả nhân dân và chính giới tại Mỹ đã ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn và phong trào phản chiến ngày càng lên mạnh. Khi mà quân đội Mỹ tham chiến quá lâu tại nước ngoài mà không có được một tiến bộ rõ rệt, khả dĩ cho phép rút quân về nước, thì Bộ Lao Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam là kế hoạch Ờ, hoạch định thì một cái cuộc chiến dịch nhằm gây tiếng van lớn tức là một cú đập lớn để tung tóe khắp tung tóe khả năng chính trị theo như Lê Duẩn đã nói thì nhằm buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh để đi vào đàm phán Nhà báo Bùi Tín cho rằng Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp thì không tán thành chủ trương tổng tiến công trên toàn chiến trường miền Nam của Lê Duẩn. Nhưng mà các tài liệu ghi chép về hoạt động của Bộ Chính trị cho thấy là cả Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đều Ờ, trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch và chỉ đạo cuộc chiến dịch này. Năm 1990, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ với nhà sử học Stanley Cano về mục đích của chiến lược chiến dịch Mậu Thân rằng Chúng tôi muốn chứng minh cho người Mỹ thấy rằng chúng tôi không hề kiệt sức. Chúng tôi có thể tấn công kho vũ khí, thông tin liên lạc và các đơn vị tinh nhuệ, thậm chí là cả trụ sở cơ quan đầu não cuộc chiến của họ. Trong thực tế vào năm vào tháng 1 năm 1968, tình báo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thu thập được tất cả các tài liệu nói trên về cuộc tổng tiến công sắp tới của quân giải phóng. Tuy vậy, họ cho rằng đây chỉ là một tài liệu do đối phương tung ra để làm nghi binh và không đáng tin cậy. Williams, Westmoreland Tổng chỉ huy quân đội Mỹ tại Việt Nam nhận định là quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tấn công vào mùa khô vào với các điểm trọng điểm là tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị và Khe Sanh. Hầu hết người Mỹ và đồng minh Việt Nam Cộng Hòa của họ là hoàn toàn bất ngờ và bị động trước cái cuộc tấn công này. Cuộc tấn tiến công đã đồng loạt nổ ra vào đêm 30 Tết Mậu Thân, tức là ngày 30 tháng 1 năm 1968, trên khắp các đô thị miền Nam và cuộc tổng tiến công mà nổi dậy diễn ra ngay sau khi phía Việt Nam Cộng Hòa hủy lệnh ngừng bắn của họ đã khuếch đại tiếng vang đến mức tối đa. Các nhà lãnh đạo quân giải phóng đã lựa chọn phương án mạo hiểm nhất đó là đánh vào đánh thẳng vào hậu phương của đối phương. Ngay cả đêm đầu tiên, lực lượng biệt động Sài Gòn đã nhằm vào mục tiêu khó tin nhất trong khó tin nhất trong thành phố, tòa đại sứ quán Mỹ, dinh tổng thống, đài phát thanh Nam Bộ, đài phát thanh này, tổng tham mưu sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó là quân tiếp tục thẩm thấu vào thành phố và để tiếp quản các mục tiêu tham gia chiến đấu. Cuộc tổng tiến công đã tạo bất ngờ lớn, gây chấn động dư luận thế giới và cũng như gây tổn thất nặng nề cho quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1968 cũng là năm mà quân đội Mỹ chịu nhiều thương vong lớn nhất trong cuộc chiến. Thì một số tướng lĩnh của Mỹ đã dự đoán trước đó rằng là một cuộc tấn công của quân giải phóng sẽ không nhận được sự ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, theo quan sát của giới báo chí trên chiến trường, thì diễn biến của các đợt tấn công đã chứng minh điều ngược lại. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, quân giải phóng cũng ờ, mắc phải những sai lầm trong kế hoạch tác chiến. Trong việc lập kế hoạch cho cuộc tổng tiến công, quân giải phóng cũng đã có những ờ, đánh giá không đúng về thực tế về tình hình ờ, và tư duy ý chí nhận định về khả năng đối phương và đánh giá quá cao khả năng của mình nên quân giải phóng đã phải chịu nhiều thương vong lớn các chỉ huy địa phương của quân giải phóng miền Nam đã không tách bạch rõ đâu là mục tiêu chính trị thực chất của cuộc tiến công và đâu là mục tiêu phổ biến rộng rãi trong quân để cổ vũ vũ khí thì chiến đấu. Mục tiêu thực chất chỉ là đánh lớn và gây tiếng vang hướng tới dư luận và chính giới Mỹ để buộc đối phương xuống thang, ngồi vào bàn đàm phán. Còn khi phổ biến tuyên truyền trong cán bộ chiến sĩ là đây được coi là trận đứt điếm đối phương để nâng cao kỹ sĩ. Các cán bộ địa phương khi lập kế hoạch tác chiến đã không nắm rõ mục tiêu thực chất mà còn ừ, cấp trên đề ra nên họ đã uh, kế hoạch và tiến hành theo uh, kiểu trận đánh đứt điểm. Ngoài ra quân giải phóng đã không linh hoạt thay đổi theo tình hình. Sau đợt tấn công đầu tiên mà họ đã phát động lên đợt 2 vào tháng 5, đợt 3 vào tháng 8 mà kế hoạch đã bị bại lộ và đối phương đã đề phòng chuẩn bị đòn đánh, làm cho thiệt hại tăng thêm. Sau tổng uh, tiến công và mậu thân, quân giải phóng bị đánh bật khỏi các đô thị và các đơn vị quân sự chịu nhiều thương vong và nhiều lực lượng chính trị ở vùng đô thị bị lộ và bị triệt phá. Thương vong cao hơn hẳn những năm trước, thậm chí đã có những ý kiến trong giới lãnh đạo quân giải phóng là cho giải tán các đơn vị có sư đoàn quay trở về đánh cấp trung đoàn trở xuống. Họ tránh giao chiến lớn tại miền Nam và rút lui tại các khu ừ, vùng nông thôn miền núi hoặc là đi ẩn náu tại phía bên kia biên giới Lào và Campuchia. Phải tới năm 1970 khi mà lực lượng của họ mới được hồi phục lại được. Tình à, à, thế chiến trường thì yên tĩnh hơn giúp Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thời gian bổ sung lại những thiệt hại lớn trong năm 1968, đồng thời tiến hành các chiến dịch bình định nông thôn, đặc biệt là chiến dịch Phượng Hoàng nhằm triệt phá phong trào chính trị của mặt trận giải phóng miền Nam dân ở nông thôn và đô thị. Đó là cơ sở để giới phân sự Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cho rằng là cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân đã thất bại. Tuy nhiên, nhận định của Hoa Kỳ đã bị xem là quá lạc quan. Trên thực tế, phần lớn quân giải phóng vẫn bảo toàn đủ lực lượng vẫn là thành phần quan trọng trong cuộc chiến, vẫn kiểm soát được đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 1969, Việt Nam Cộng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tăng cường đưa quân vào đồng bằng sông Cửu Long để ờ, chi viện cho lực lượng quân đội địa phương ờ, bị thương vong trong dịp Tết Mậu Thân khiến độ bộ khiến bộ đội hành quân vào từ miền Bắc đóng vai trò quan trọng hơn tại khu vực này. Mặt khác, Quân giải phóng thì cũng có cơ sở cho rằng là Mậu Thân 1968 là một thắng lợi chiến lược trong cuộc chiến của tranh của họ. Bởi họ đã đạt được mục tiêu đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ và buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán công nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam có vị thế ngang với Việt Nam Cộng hòa, tức là tình trạng miền Nam tồn tại song song hai chính quyền, bắt buộc Mỹ phải xuống thang và bắt đầu rút lui khỏi Việt Nam và lực lượng quân giải phóng bị suy yếu thì sẽ hồi phục lại. Còn quân Mỹ thì một khi đã ra đi mà khó mà trở lại. Cuộc tổng tiến công đã làm dư luận Mỹ thấy rằng việc đưa quân sang tham chiến với nỗ lực cao gây căng thẳng quá mức trong xã hội Mỹ, kinh tế giảm sút, gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội mà vẫn không dứt được điểm được đối phương. Chiến tranh kéo dài không biết là đến bao giờ mới kết thúc. Ở điều này dẫn đến kết luận là Mỹ không thể thắng được trong cuộc chiến này thì các chính trị gia trong Quốc hội Mỹ đã gây sức ép nên chính phủ đòi xem xét lại cam kết chiến tranh, đòi hủy bỏ ủy quyền cho chính phủ tiến hành chiến tranh không cần phê chuẩn, thúc ép giải quyết chiến tranh bằng thương lượng. Trong năm 1968 và đầu năm 1969, Mỹ vẫn tiếp tục tăng quân từ 498.000 lên 537.000. Số bom ném xuống Việt Nam tăng từ 83.000 tấn trên một tháng tức lên 110.000 tấn trên một tháng. Do sức ép trong nước, đến đêm ngày 8 tháng 6 năm 1969 thì Tổng thống Richard Nixon mới tuyên bố bắt đầu rút quân khỏi Việt Nam. Vì từ tháng 1 năm 1968 tới tháng 6 năm 1969, số lượng Mỹ chết tăng vọt so với trước đó và đến tháng 8 năm 1969, Mỹ bắt đầu giảm bớt quân số cũng như lượng bom đổ xuống Việt Nam. Quy mô của cuộc chiến Tiến công làm dư luận Mỹ mất kiên nhẫn và sự tin tưởng với giới quân sự, đòi hỏi chấm dứt chiến tranh và rút quân về nước. Một mặt họ vì thiếu niềm tin vào hiệu quả của quân đội, mặt khác là các hành động bạo liệt, mất nhân tính. Hình ảnh của các hình ảnh thương vong của lính Mỹ được trình chiếu trên TV đã đánh vào lương tâm công chúng, đòi hỏi họ phải chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Họ coi chiến tranh là bẩn thỉu và ngay cả các nhà lãnh đạo trong chính phủ Mỹ thì cũng đã đưa ra chia rẽ trong quan điểm để làm gì tiếp theo. Thì các cố vấn hàng đầu của Tổng thống và ngay cả Tổng thống Johnson đã thoái chí đi đến kết luận không thể tăng thêm quân nữa theo yêu cầu của nửa giới quân sự và phải xuống thang. Đàm phán Johnson cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Manama và tướng Westmoreland Tổng chỉ huy quân Mỹ tại Việt Nam thì bản thân ông thì cũng không tuyên bố chiến tranh là ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Kết quả vào ngày 31 tháng 3 năm 1968, lần đầu tiên kể từ khi mà bắt đầu cuộc chiến thì chính phủ Mỹ đã buộc phải xuống thang chiến tranh. Tổng thống Lyndon B. Johnson cũng đã tuyên bố chấm dứt ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam và sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh, không tăng thêm quân theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Chiến trường và từ chối tranh cử nhiệm kỳ tới. Tân Tổng thống Richard Nixon thắng cử vì hứa chấm dứt chiến tranh tuyên bố sẽ rút quân về nước và đàm phán với quân giải phóng. Chiến lược chiến tranh cục bộ được kỳ vọng sẽ đem lại thắng chiến thắng cho Mỹ giờ đã bị loại bỏ. Vấn đề của Mỹ bây giờ không còn là chiến thắng cuộc chiến mà bây giờ rút ra sao, rút như thế nào còn về mặt quân sự 170 ngày đêm chiến đấu chiến trường đường 9 khe xanh đã kết thúc thắng lợi thì buộc quân Mỹ buộc phải rút ra khỏi quân sự này về mặt chiến lược thì kế hoạch xây dựng hàng rào điện tử Malama nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh của Mỹ coi như là phá sản và không còn căn cứ nào của Mỹ để có thể uy hiếp được trực tiếp tuyến đường chiến lược này. Và quân giải phóng miền Nam Việt Nam nhanh chóng tận dụng thu được kết quả và từ cuối năm 1968 thêm một tuyến đường Trường Sơn được mở thường được gọi là đường Trường Sơn Đông để phân biệt với các tuyến ở phía Tây. So với phía Tây thì đường Trường Sơn Đông ngắn hơn và ít khúc khuỷu hơn, cho nên là việc đưa hàng hóa và bộ đội vào miền Nam nhanh hơn đáng kể. Thắng lợi tại Khe Xanh thì cũng đã cho thấy một bước trưởng thành của quân đội giải phóng miền Nam về chỉ đạo chiến lược, chiến thuật và cũng hợp đồng binh chủng Tất cả những điều trên tạo nên cơ sở cho quân giải phóng cho thấy rằng là họ đã đạt được mục tiêu đề ra của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cho dù phải hy sinh nhiều lực lượng, tổn thất về lực lượng và đã được bù đắp bằng thắng lợi quan trọng ở tầm chiến lược bởi nó tác động đến toàn diện đến tình hình quân sự, chính trị, tâm lý xã hội, chiến lược chiến tranh của cả nước Mỹ. Sự rút lui của nước Mỹ thì không thể nào đảo ngược và như vậy cũng có thể là chiến lược chiến tranh cục bộ với các cuộc hành quân và tìm diệt coi như là phá sản. Chiến lược mới của Mỹ đã thay thế được chiến lược cũ, Việt Nam hóa chiến tranh là không thể tránh khỏi. Chiến tranh Việt Nam đi vào giai đoạn mới và chính quyền quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã phải tự mình chiến đấu mà không còn lính viễn chinh Mỹ tiếp chiến tham gia chiến cùng, dù được Mỹ cung cấp yểm trợ, hỏa lực và cố vấn quân sự về mặt chiến đấu chiến lực, lực lâu dài đây là bất lợi rất lớn bởi vì quân đội Việt Nam Cộng Hòa dù trang bị hiện đại nhưng vẫn không thể so sánh được chất lượng so với quân viễn chinh Mỹ bằng chiến dịch Mậu Thân thì quân giải phóng đã tạo ra bước ngoặt quan trọng cho cả cuộc chiến đưa họ gần hơn tới chiến thắng chung cuộc Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến giai đoạn 1969 đến 1972 đây là giai đoạn sau mậu thân hay còn gọi là giai đoạn Việt Nam hóa chiến tranh. Giai đoạn Mỹ rút dần khỏi chiến trường Việt Nam. Việt Nam tùy theo khả năng tự mình đảm nhận của cuộc chiến quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhưng vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa để họ chống lại lực lượng quân giải phóng. Đồng minh để đồng minh của họ đứng vững thì giúp Việt Nam Cộng Hòa xây dựng theo quân đội theo hình mẫu của quân đội Mỹ với các loại vũ khí chiến tranh tối tân mà Mỹ để lại và với cơ sở hậu cần chiến tranh mà quân đội Mỹ đã sử dụng. Mỹ sẽ yểm trợ về không lực tối đa cho quân đội Việt Nam trong Việt Nam Cộng Hòa trong các ờ, giao tranh với quân giải phóng. Mùa hè năm 1969 thì tạo đại đảo Hawaii, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Richard Nixon gặp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để bàn về ờ, việc rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Người Mỹ muốn gọi đấy là tiến trình phi Mỹ hóa chiến tranh. Nhưng phía Việt Nam Cộng Hòa phản đối vì gọi như vậy chẳng khác gì thừa nhận đây là một cuộc chiến của người Mỹ. Và cuối cùng, hai bên đồng ý về việc rút quân Mỹ khỏi Việt Nam là Việt Nam hóa chiến tranh. Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tướng Nguyễn Cao Kỳ đã thừa nhận những đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu không tốt vì trước kia họ ỉ lại vào quân Mỹ quá lâu nhưng nếu để cho họ tự lực thì họ sẽ phải chiến đấu vì sự tồn vong của họ. Tình hình Việt Nam, tình hình miền Nam tương đối yên lặng trong các giai năm 1969 đến 1971 thì quân giải phóng tích cực dự trữ lương thực, đạn dược tại các căn cứ ở Lào, Campuchia và các vùng rừng núi mà quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa chưa với tới được. Quân giải phóng sử dụng vùng biên giới Lào và Campuchia được xem là vùng trung lập, làm mặt đạp tấn công vào lực lượng Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, sau đó rút lui trở lại bên kia biên giới. Tổng thống Mỹ Richard Nixon cũng đã mở ờ, chiến dịch Campuchia để chấm dứt tình trạng này. Đầu tiên là chúng tôi sẽ phải nói đến về chiến dịch Campuchia. Một sự kiện rất quan trọng đã xảy ra trong thời kỳ này và có hậu quả to lớn cho Đông Dương sau này là việc Mỹ ủng hộ London. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Campuchia triệu tập quốc hội bỏ phế chuất hoàng thân Norodom Sihanouk khỏi vị trí quốc trưởng và trao quyền lực khẩn cấp cho London vào tháng 3 năm 1970. Sau đó phát động chiến tranh chống cộng tại Campuchia theo yêu cầu của London. Ưu thế tạm thời trên chiến trường sau mậu thân đã dẫn tới đã dẫn Mỹ đến hành động leo thang này, làm cho Campuchia rơi vào một thời kỳ tồi tệ trong lịch sử. Khi mà quân giải phóng mất đất, lui về các căn cứ ở bên kia biên giới Campuchia, thì Mỹ muốn triệt hạ những căn cứ của đối phương tại đây. Trước đây, quân giải phóng chỉ đóng trên đất Campuchia và một số vùng sát biên giới với Việt Nam, và họ đã cố gắng chiều lòng chính quyền Sihanouk và tự kiềm chế không mất lòng chủ nhà thì chính quyền Sihanouk đã thỏa thuận với Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho phép sự hiện diện của các căn cứ Việt Nam ở sát biên giới Campuchia, Việt Nam, đồng thời cho phép viện trợ của Trung Quốc cho Việt Nam thông qua các cảng Campuchia. Đổi lại, Campuchia được đền bù bằng cách Trung Quốc muốn mua gạo của Campuchia với giá cao. Nay vẫn nay với diễn biến chính trị như trên, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã quay ra lên tiếng ủng hộ Sihanouk và phong trào Khmer Đỏ để chống lại London. Vào tháng 4 năm 1970 ấy, thì có 40.000 lính Việt Nam Cộng Hòa và 31.000 lính Mỹ đã được huy động tấn công vào căn cứ của Trung ương Cục miền Nam tại biên giới Campuchia, giáp Tây Ninh. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Trung ương của Cục miền Nam và phần lớn quân giải phóng đã đi diện sâu vào lãnh thổ Campuchia và tiến hành các trận phản công. Mỹ buộc phải tuyên bố tấn công để tiêu diệt 2.000 quân giải phóng, nhưng họ đã không tiêu diệt được ban lãnh đạo trung ương của Cục miền Nam do đã bị phong trào sinh viên phản chiến biểu tình phản đối nên ngày 30 tháng 6 năm 1970 thì Tổng thống Nixon đã phải à, ra lệnh cho quân Mỹ rút về. Quân chính phủ London và quân đồn trú của Việt Nam Cộng Hòa ở Campuchia thì sau chiến dịch thì không thể đương đầu với quân giải phóng thì các sư đoàn 5, 7, 9 của quân giải phóng thì cùng với Khmer Đỏ đã đánh lui quân cùng với London và đành ừ, giành kiểm soát ở các vùng tỉnh Đông và Đông Bắc Campuchia để mở rộng căn cứ nối thông với Lào. Thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì cũng đã cung cấp vũ khí thì quân trang sử dụng giúp Khmer Đỏ xây dựng nhiều quân sự mới thì vùng lãnh thổ do quân giải phóng miền Nam Việt Nam và Khmer Đỏ kiểm soát tại Campuchia đã trở thành hậu cứ rộng lớn cho cuộc chiến của quân giải phóng tại miền Nam Việt Nam. Chiến dịch Campuchia đã trở thành một sai lầm lớn về chiến lược của Mỹ. Họ không thể tiêu diệt được đối phương mà ngược lại còn tạo ra nhiều điều kiện cho đối phương phát triển. Quân giải phóng đã có thể mua được yếu phẩm, thuốc men ngay trên đất Campuchia trang bị cho quân đội một mình một cách hiệu quả mà nguồn này thì lại phải nhờ vào viện trợ của miền Bắc, cách xa hàng ngàn cây số. Do địa bàn mà họ kiểm soát trở thành hành lang, hậu cứ và điểm xuất phát của chiến đấu ở Nam Bộ B2 kể từ đầu năm 1971. Tiếp theo về chúng ta nói đến Việt Nam hóa chiến tranh. Tiến trình Việt Nam hóa chiến tranh ban đầu diễn ra tương đối thuận lợi. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau Mậu Thân đã được trang bị hiện đại đã, đã tỏ ra tự tin hơn và đã nắm thế để chủ động trên phần lớn chiến trường miền Nam Việt Nam từ năm 1969 đến tận cuối năm 1971. Nhưng điều đó chưa nói lên điều gì vì phần lớn quân giải phóng trong thời kỳ này vẫn chưa được phục hồi sau Mậu Thân và không chủ trương đánh lớn. Cũng có thể nói là quân giải phóng hạn chế hoạt động về việc rút quân của Mỹ và diễn ra nhanh hơn sự yên tĩnh trên chiến trường à, tạo điều kiện cho thuận lợi cho việc rút quân Mỹ và không gây ra một sự xấu đi trầm trọng nào. Tranh thủ thời gian yên tĩnh, Việt Nam Cộng Hòa đổ công sức tiến hành bình định nông thôn và rút kinh nghiệm từ năm 1968. Lãnh đạo Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc chống lại các cơ cấu đấu tranh chính trị mà quân giải phóng ở vùng nông thôn. Một chương trình lớn tái thiết nông thôn được xem là thi hành với viện trợ kinh tế lớn của Mỹ theo tuyên bố của Mỹ, trong thời kỳ này, chỉ riêng năm 1969 thì khoảng 6.000 người đã chết và khoảng 15.000 người bị thương bởi hoạt động của các lực lượng du kích. Trong số những người thiệt mạng có đến 90 quan chức, xã và xã trưởng, 240 quan chức, ấp và ấp trưởng, 229 người tản cư và 4.320 thường dân với lý do bảo vệ dân thường chống lại những hoạt động đe dọa và khủng bố của Cộng sản. Chiến dịch Phượng Hoàng với sự giúp đỡ của CIA đã triển khai được các góc rễ của cơ quan sở bí mật của vùng tam giác của vùng à, mặt trận dân tộc và giải phóng miền Nam Việt Nam. Tính tới năm 1972, Mỹ đã tuyên bố loại bỏ 81.740 người ủng hộ quân giải phóng. Trong đó 26.000 tới 41.000 đã bị giết. Các nỗ lực của chiến dịch Phượng Hoàng chủ yếu diễn ra bằng à, biện pháp khủng bố ám sát thủ tiêu các toán nhân viên Phường Hoàng mặc áo đen được tình báo Mỹ huấn luyện được phái xuống các xóm ấp hạo ở cùng ờ, dân ở cùng trong dân ghe ngóng thu thập tình báo bắt các phần tử nghi ngờ là cộng sản hoặc thân cộng sản tra khảo để phanh ra tổ chức nếu không khai thác được vẫn nghi là cộng sản thì thủ tiêu thì người cộng sản hoặc là người thân cộng sản nếu không tiện bắt thì ám sát thì số người bị thủ tiêu lên đến hàng nghìn người trong ngắn hạn thì các biện pháp này có hiệu quả tốt về an ninh tình hình nông thôn trở nên an toàn hơn rõ rệt cho phía chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Tuy nhiên về dài hạn thì những vụ xử tử ám sát dân thường thì lại khiến cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lại càng bị người dân xa lánh khiến chương trình bình định dần dần bị chặn lại Bên cạnh đấu tranh vũ trang thì mặt trận giải phóng dân tộc còn phát triển trong phong trào chính trị để chống lại chiến lược Việt Nam Cộng Hòa chiến Việt Nam hóa chiến tranh của đối phương. Mặt trận nhận thức rằng hòa bình là vấn đề sống còn, là nguyện vọng tha thiết của mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn nên xem hòa bình là một kiểu khẩu hiệu tiến công cách mạng gắn liền với những mục tiêu cơ bản trước mắt của cách mạng miền Nam, gắn liền với khẩu hiệu nền độc lập dân tộc, chí mũi nhọn và kẻ thù chính là đế quốc Mỹ và lũ bè tay sai. Ngoài ra, hòa bình vẫn còn gắn liền với khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ nhằm chống lại mọi chính sách độc tài phát xít, buộc ngụy quyền phải đảm bảo cho các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Hòa bình độc lập dân chủ còn gắn liền với những khẩu hiệu hòa hợp dân tộc, tập hợp các ờ, lực lượng dân tộc vì dân chủ chủ yếu hòa bình ờ, nhằm mở rộng hơn nữa mặt trận của ta. Để phân hóa các thế lực phản động, cô lập ngay bọn ngoan tay sai ngoan cố nhất, hiếu chiến nhất thì đại biểu quyền lực cho giai cấp phong kiến tư sản mại bản quan liêu quân Việt. Đảng ta nêu cao ngọn cờ cứu nước, ngọn cờ hòa hợp dân tộc thì là để cô lập Mỹ và tay sai, đoàn kết toàn dân rộng rãi nhất để đánh đuổi bọn cướp nước, trừng trị bọn bán nước, nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, hòa hợp dân tộc là một chính sách lớn thể hiện vai trò đúng cấp đắn của đảng ta. Để hiện điều này thì họ đã phải chủ trương, phải kịp tập phải kịp thời tập hợp các phe nhóm tán thành hòa bình cụ độc lập dân chủ hòa hợp dân tộc để hình thành lực lượng thứ ba để phân hóa hơn những thế lực phản động cô lập và chi mũi nhọn vào thiêu các phần tử thân Mỹ yếu chiến nhất Trong thời kỳ này, viện trợ của Mỹ dồi dào nên đời sống của dân chúng trong các thành phố lớn trở nên tốt hơn và làm cho nông thôn đổ về thành phố để kiếm sống dễ hơn. Tuy nhiên, viện trợ dồi dào khiến tình trạng tham nhũng trong chính quyền và quân đội lên cao. Trong quân đội rất phổ biến kiểu lính ma khai thống quân số đơn vị để ờ, sĩ quan lĩnh phần lương đôi ra. Nhưng thực tế không có quân chiến đấu đây chính là giai đoạn mà tham nhũng hoành hành trong giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa với những ừ, tai tiếng về buôn lậu, ăn cắp, quân nhu và tiền viện trợ quân sự. Sau hàng loạt vụ điều tra tham nhũng mà đặc biệt là các ờ, điều tra tại Quỹ Tiết Kiệm do tướng Nguyễn Văn Hiếu thực hiện trong 5 tháng và được công bố trên truyền hình ngày 14 tháng 7 năm 1972. Hàng loạt sĩ quan, trong số có hai tướng lĩnh và Bộ trưởng Quốc phòng Trung tướng Nguyễn Văn Vĩ và Trung tướng Lê Văn Kim cùng với 7 đại tá bị cách chức. Quý tiết hiệu quân đội buộc phải giải tán. Vụ án này thì ông Hiếu đã làm mất lòng tướng lĩnh tham nhũng và Tổng thống Thiệu cũng ra lệnh hạn chế điều tra khiến ông nản lòng và chuyển sang công tác chỉ huy tác chiến. Nhiều người cũng cho rằng đây là lý do cái chết bí ẩn của tướng Hiếu vào tháng 4 năm 1975. Và những điều trên thì cũng đã gây ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bị nhiều người chỉ trích vì không thể kiểm soát nổi tình trạng tham nhũng và lạm quyền kinh tế. Tình trạng tham nhũng trong quân đội phổ biến ở đến nỗi của các sĩ quan binh lính còn phải đem cả quân trang, quân dụng, vũ khí và lương thực cho quân giải phóng, thậm chí là tặng luôn cả chiếc xe tải đổ cho đối tác sau mỗi lần giao dịch một vấn đề lớn nữa là của Việt Nam Cộng Hòa là khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhất nhất theo ờ, các tiêu chuẩn Mỹ thì họ cũng quen kiểu đánh nhau tốn tiền như quân Mỹ và sức chiến đấu của quân đội phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ. Viện trợ mà giảm thì ảnh hưởng rõ rệt sức chiến đấu của quân đội. Điều này là góp phần giải thích tại sao quân đội này thì mau chóng sụp đổ trong năm cuối cùng của cuộc kháng chiến. Tiếp theo là chúng tôi sẽ cùng nói đến chiến dịch Nam Sơn 179. Sau khi mà quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thất bại trong cuộc đánh phá căn cứ hải quân giải phóng biên giới tại Việt Nam Campuchia. Tiếp tế từ miền Bắc đã nối thông từ Lào đến Đông Bắc Campuchia và để vào các căn cứ ở Tây Ninh. Do đó nếu như không thể tiêu diệt được cơ quan đầu não, quân giải phóng đã ở sâu trong nội địa Campuchia thì phải tìm cách cắt tiếp tế từ Lào. Vào tháng 2 năm 1971, 21.000 binh lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự yểm trợ của 10.000 lính Mỹ và không quân Mỹ tiến hành chiến dịch Lam Sơn 1719, đánh từ căn cứ Khe Xanh, Quảng Trị, cắt ngang hạ Lào và nhằm phá hủy hệ thống kho tàng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Cuộc hành quân này ngay từ đầu những mang tính phiêu lưu, phụ trương chính trị và cuối cùng đã thất bại vì những lý do sau. Cuộc hành quân không đảm bảo tính bất ngờ, quân giải phóng đã dự đoán trước và chuẩn bị đón đòn đánh từ trước. Hai là các căn cứ của quân giải phóng là những nơi mà họ đã lâu năm thông thuộc địa bàn và cố bố phòng rất kỹ lưỡng. Ngay quân đội Mỹ với có sức mạnh tổng lực ném bom đánh phá khốc liệt suốt nhiều năm thì vẫn không thể làm gì nổi. Trong thời kỳ tiềm diệt thì các chiến dịch Attleboro và Junction City cũng đã đều thất bại và đưa quân ra thế trận đã bày sẵn. Hơn nữa, vùng Hạ Lào là nơi tập trung rất nhiều binh lực hiện đại của quân giải phóng, còn mạnh hơn rất nhiều so với các căn cứ khác mà quân Việt Nam Cộng Hòa chưa có đủ sức mạnh và kinh nghiệm về bản lĩnh đương đầu. Khi mà kế hoạch, cái thứ ba, khi kế hoạch hoạch định kế hoạch người ta chú ý đến ờ, khía cạnh phô trương sức mạnh của quân Việt Nam Cộng Hòa đánh được vào đất Thánh Cộng sản. Chứ nghĩa quân sự thì ít, chỉ có sốt cao thì được Pol Sepol rồi vả. Theo như lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chính vì để phô trương nên gặp khó khăn rất lớn, vẫn không thể chấm dứt chiến dịch mà vẫn cố gắng tiến nhọc nhằm đến Sepol rồi cuối cùng sức mở đường máu với thiệt hại lớn mới về dù thoát chỉ vài chục km cách biên giới cái thứ tư là sự phối hợp của quân Mỹ và quân giải Việt Nam Cộng Hòa không tốt không quân Mỹ chỉ ném bom B-52 dọn đường theo yêu cầu còn nhiệm vụ hỏa lực ấy, thì chiến dịch bộ binh tác chiến thì không hiệu quả cái thứ tư thì lực lượng máy bay trực thăng của Mỹ bị lọt vào khu vực dày đặc của vũ khí phòng quân đã trở sẵn của đường Hồ Chí Minh nên đã bị thiệt hại quá nặng và không thể hoàn thành nhiệm vụ được yểm trợ cho bộ tinh vì kết quả của cuộc hành quân bị thiệt hại nặng nề hơn nữa là các lực lượng bị tiêu diệt là các căn cứ đơn vị chiến lược của tốt nhất của Việt Nam Cộng Hòa thì tiến hành quân còn thất bại ở chỗ duy tuy có được một cái một số kho tàng cần nhưng mà về cơ bản ấy, thì không làm hại được gì cho hệ thống tiếp tế của dân chủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa cho quân giải phóng miền Nam Tướng Đông Sĩ Nguyên, tư lệnh binh đoàn Trường Sơn nhận thức rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh vào điểm mạnh nhất của quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại miền Nam. Theo tướng Alexander Pratt, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đó là một thảm họa do đánh giá sai lầm đối phương. Vào thời điểm quá trình Việt Nam hóa chiến tranh đang diễn ra thuận lợi nên người Mỹ ép quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải nhận ra, phải ra trận để cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh và thiếu hiểm sợ không quân của Mỹ người Mỹ đã ném quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuống nước lạnh và họ đã chết chỉ ở đó. Đáng nhẽ ra là đã phải khắc phục sai lầm thì người Mỹ mới tiếp tục rút quân do sức ép chính trị mà Tổng thống Nixon phải chịu đựng quá lớn. Sau các cuộc hành quân bất hành của đối phương đánh vào Campuchia và hạ Lào, đến đầu năm 1972 thì quân giải phóng đã chuẩn bị xong lực lượng để tung ra một đợt tổng tiến công có quy mô lớn. Đó chính là chiến dịch Xuân Hè 1972. Vào tháng 3 năm 1972 thì quân giải phóng đã tung ra một cái cuộc chiến công và nổi dậy chiến lược mùa xuân năm 1972. Đây là đòn đánh để kết hợp với nỗ lực ngoại giao nhằm làm thoái chí Mỹ thì buộc ừ, họ phải rút hẳn ra các khỏi cuộc chiến. Tuy nhiên, kế hoạch làm như vậy nhưng rút kinh nghiệm từ năm 1968, quân du kích và cán bộ sẽ nằm trong vùng không nổi dậy và tại vùng địch mà hậu cần chỉ đóng vai trò chỉ đường và tải đạn. Nên họ đã chỉ ra một mặt nơi chủ lực của quân giải phóng đã kiểm soát vững chắc và điều đó cho thấy các nỗ lực của binh Bình Định Mỹ của Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian 1969 đến 1971 ấy, đã có những hiệu quả nhất định đây là một cuộc chiến lược gồm các uh, chiến dịch trên tổng tiến công quy mô lớn hiệp đồng binh chủng tấn công vào hệ thống phòng ngự của Việt Nam Cộng Hòa trên ba đường chiến lược quan trọng Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Trong suốt thời gian quá trình diễn ra cuộc chiến tranh, chưa bao giờ quân giải phóng đã phát động một cuộc tiến công ồ ạt dưới sự hiểm trợ của các lực lượng được trang bị tốt đến như vậy. Cuộc tiến công này mạnh hơn bất cứ những gì mà Việt Nam Cộng Hòa có thể tập trung lại được vào mùa xuân năm 1972. Cuộc tổng tiến công năm 1972 của chính phủ cách mạng lâm thời vị Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã không nhận được sự ủng hộ của hai đồng minh chủ chốt là Trung Quốc và Liên Xô do hai quốc gia chỉ mong kết thúc chiến tranh kết thúc nhanh một hòa ước hòa bình với Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tại Paris Liên Xô đã cắt giảm viện trợ còn Trung Quốc thậm chí còn gây sức ép lên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để buộc họ bị ngừng chiến đấu. Tuy thế, cách lãnh đạo của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cách và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam thì vẫn uh, tâm uh, quyết tâm khởi động một chiến dịch quy mô nhằm đánh bại triệt để Việt Nam hóa chiến tranh giành lợi thế trên địa bàn trên bàn đàm phán ở Paris. Trong hai tháng đầu thì quân giải phóng đã tiếp tục chọc thủng cả ba tuyến phòng ngự, tiêu diệt hoặc làm tan rã nhiều sinh lực địch của đối phương, gây kinh ngạc cho cả Mỹ lẫn Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ phải gấp rút nhiều động lực lượng không quân và hải quân để chi viện ngăn đà tiến công của quân giải phóng, đồng thời viện trợ khẩn cấp cho nhiều vũ khí cho Việt Nam Cộng Hòa để bổ sung cho thiệt hại ờ, trước đó. Tại Bắc Tây Nguyên, sau các cuộc ờ, thắng lợi ban đầu của quân giải phóng tại trận Đắc Tô Tân Cảnh, sự chiến sự mau chóng êm dịu trở lại sau khi quân đội này bị chặn lại ở con trận Con Tum. Còn tại Đông Nam Bộ, ở tỉnh Bình Long, tức là sau khi thắng tại trận Lộc Linh, thì quân giải phóng đã tiến công theo đường 13 để tiến hành kiểm soát thị xã An Lộc trong trận An Lộc dùng xe tăng và pháo binh để tấn công dữ dội quân lực Việt Nam Cộng Hòa quyết tâm cố thủ thị xã và đưa lên ứng cứu và không quân Mỹ dùng B-52 để đánh phá ác liệt tại các khu tập kết của quân giải phóng và gây thiệt hại lớn và chiến trận đã xảy ra rất dữ dội tại thị xã thương vong của hai bên và của dân chúng rất cao và cuối cùng thì quân giải phóng không thể lấy nổi thị xã và rút đi và 3 tháng chiến sự đi vào ổn định thì lần đầu tiên ở vùng Đông Nam Bộ xe tăng T54 và PT76 của quân giải phóng đã xuất hiện cho thấy là hệ thống tiếp tế của quân giải phóng đã hoàn chỉnh vì chỉ có thể đưa được xe tăng vào đến tận chiến trường phía Nam. Chiến trường chính của năm 1972 là tại tỉnh Quảng Trị. Và tại đây có một tập đoàn phòng ngự dày đặc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nơi mà tuyến đầu giáp với miền Bắc thì cuộc tổng tiến công quân giải phóng của tại Quảng Trị đã thành công to lớn với 40.000 quân Việt Nam Cộng Hòa phòng ngự tại đây là đã hoảng loạn và tan vỡ, thậm chí là trung đoàn 56 của sư đoàn 3 đã đầu hàng mà không chiến đấu. Chỉ sau một tháng vừa, vừa qua hai đợt tấn công, tổng quân giải phóng đã giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Quảng Trị và uy hiếp tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế. Và đến lúc đó, thì việc giữ gìn việc giữ gìn kiểm soát và tái chiếm vùng đã mất tại quản trị đã trở thành vấn đề chính trị thực hiện ý chí và bản lĩnh của cả hai bên và làm một vấn đề đàm phán tại hội nghị Paris. Mỹ tỏ ra ý chí ngày càng của mình bằng cách là từ ngày 16 tháng 4 năm 1972, Mỹ ném bom trở lại miền Bắc với cường độ rất ác liệt, dùng máy bay B-52 giải thảm bom xuống Hải Phòng và đem hải quân phả thủy lôi phong tỏa các cảng tại miền Bắc Việt Nam. Tại chiến trường Quảng Trị thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đem hết quân dự bị ra quyết tái chiếm thị xã Quảng Trị với sự ủng hộ tối đa bằng máy bay B-52 của Mỹ. Thì quân giải phóng quyết tâm giữ bằng được vùng thành cổ Quảng Trị của thị xã thì chiến sự cực kỳ ác liệt, thương vong hai bên rất lớn để cố tranh một mẩu đất rất nhỏ thì không dân đã bị phá hoặc hoang hoàn toàn. Sau gần 3 tháng đánh nhau quyết liệt thì quân giải phóng không giữ nổi và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm được thành cổ và thị xã Quảng Trị. Nhưng dù có hỗ trợ của không quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa không thể tái chiếm thị xã Đông Hòa và các vùng đã mất khác. Thì sau chiến dịch thì quân giải phóng vẫn cố nắm giữ 10% lãnh thổ miền Nam thì chỉ có thêm các bản đạp quân sự tại thị xã quan trọng là Lộc Ninh và trở thành thủ đô mới của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đến cuối năm 1972 thì chiến trường đã đi vào bình ổn và hai bên đã kiệt sức không thể phát triển như chiến sự được nữa. Mặc dù chiến dịch đã không đem đến lợi thế rõ rệt về quân sự nhưng đã đem nhưng đã làm cho xã hội Mỹ quá mệt mỏi. Dư luận Mỹ và thế giới thúc ép chính quyền phải đạt được một nền hòa bình bằng thương lượng theo đúng cam kết giải quyết chiến tranh trong nhiệm kỳ tổng thống của họ. Đến cuối năm 1972, Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận cơ bản và những ý chí ý chính của Hiệp định Paris vào đầu năm 1973 thì Mỹ rút hẳn quân viễn trinh ra khỏi cuộc chiến, chỉ để lại cố vấn quân sự con vừa à, đánh còn về việc mà giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tức là xảy ra đàm phán ấy xảy ra nhưng mà chẳng ai biết là dứt điểm được ai bằng quân sự nhưng mà tức là vừa đánh vừa đàm phán ấy. và sau dịp mậu thân thì các bên đã ngồi vào thương lượng cho tương lai chiến tranh Việt Nam việc thương lượng đã diễn ra rất phức tạp vì một mặt các bên vẫn chưa thật sự cần nhượng bộ và mặt khác Liên Xô và Trung Quốc muốn can thiệp sâu vào cuộc đàm phán, đặc biệt là Trung Quốc. Nước này không muốn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tự đàm phán mà muốn thông qua Trung Quốc giống như Hiệp định Geneva năm 1955. Nhưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã cự tuyệt dù bị áp lực bởi chính hai đồng minh. Hội đàm lựa chọn tại Paris kéo dài từ tháng 5 năm 1968 đến tháng 1 năm 1973. Ban đầu chỉ có Việt Nam dân chủ Cộng hòa và Mỹ, sau đó mở rộng tại hội nghị bốn bên, thêm Việt Nam Cộng hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Về mặt công khai đã có bốn bên tham gia đàm phán, nhưng thực chất chỉ có hai bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ tiến hành đàm phán bí mật với nhau để giải quyết các bất đồng giữa hai bên. Khi một bên đang thẳng thắn, thể trên chiến trường thì đàm phán thường bế tắc thì điều đó đúng với hội nghị Paris suốt từ năm 1968 đến năm 1972. Các bên dùng hội nghị như một diễn đàn đấu tranh chính trị. Trong suốt quá trình, tại các hội nghị cuộc họp chính thức thì chỉ mang tính tố cáo nhau, tranh luận vài điều mà không thể giải quyết rồi kết thúc không đi vào thực chất. Chỉ các cuộc ờ, tiếp xúc bí mật, cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn của Tổng thống Mỹ là đi vào thảo luận thực chất nhưng không đi được thỏa hiệp mặc dù mục đích của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là khi mà tham gia đàm phán là buộc Mỹ phải rút quân và buộc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dù bất kỳ lý ai lãnh đạo thì cũng phải giải tán vì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không muốn độc lập hòa bình vì chỉ muốn nắm quyền về lợi ích của họ về phía Mỹ cho rằng là phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa làm ra vẻ muốn thành lập chính quyền liên hiệp nhưng chẳng khác nào ép Mỹ phải làm mọi cách khiến lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa rời từ chức rồi để cho những người này đàm phán với ờ, người Cộng sản quả là một liên minh với những người Cộng sản nắm toàn quyền. Đến giữa năm 1972 khi mà chiến dịch Nguyễn Huệ đã kết thúc và Mỹ đã quá mệt mỏi bởi chiến tranh kéo dài và thực sự muốn đi cái đến kết thúc thì đàm phán đi vào thực chất hòa hiệp Tuy nhiên, trên thực tế, từ sau thất bại trong chiến dịch Lam Sơn 719, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã hiểu rằng Việt Nam hóa chiến tranh chính thức thất bại. Lợi thế trên bàn đàm phán đã bắt đầu nghiêng về phía Liên minh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa miền Nam Việt Nam và Mỹ bắt đầu hạ giọng và sẵn sàng hợp tác với đối phương. Lập trường ban đầu của Mỹ là quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, đồng thời việc rút khỏi quân đội nhân dân Việt Nam khỏi Việt Nam Việt Nam thì chính họ chính phủ Nguyễn Văn Thiệu có tồn tại trong giải pháp hòa bình khi tổng tuyển cử trước hay ngừng bắn sau. Lập trường ban đầu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam, quân đội Mỹ phải rút khỏi Việt Nam, không đả động tới sự mặt trận của miền Nam và quân đội nhân dân Việt Nam. Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu không được tồn tại trong giải pháp hòa bình, thành lập chính phủ liên minh, liên hiệp tại miền Nam thông qua tổng tuyển cử ngừng bắn trước và tổng tuyển cử sau. trong đó thì vấn đề quy chế của quân đội nhân dân Việt Nam vào thứ tự ngừng bắn tổng tuyển cử là điểm mâu thuẫn giữa các bên cuối năm 1972 thì chính phủ Mỹ dưới áp lực ừ, dư luận và trận thành của Quảng Trị kéo dài hơn dự kiến chính quyền Mỹ đã phải nhận ra là họ không thể khuất phục được đối phương bằng vũ lực cũng như là không thể đủ nguồn lực để duy trì chiến tranh nên buộc phải chấp nhận xuống thang biên bản đàm phán Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa miền Nam Việt Nam thì cũng phải thỏa hiệp về quy chế về chính quyền chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Hai bên là đi vào thỏa hiệp chung thì quân Mỹ và các quân đồng minh nước ngoài rút khỏi Việt Nam chấn dứt khỏi quan hiệp vào mọi vấn đề Việt Nam mà không đả động đến việc có hay không có quân đội nhân dân Việt Nam ở chiến trường miền Nam Việt Nam và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu được phép tồn tại như một chính phủ có liên quan đến giải pháp hòa bình. Sau khi mà văn kiện đã được ký tắt, Henry Kissinger đi Sài Gòn để thông báo cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về văn bản đã phía trước. Phía Việt Nam Cộng Hòa đã phản đối dự thảo này và tuyên bố sẽ không ký hiệp định dự thảo. Do đó, chính phủ Mỹ tuyên bố chưa thể ký được hiệp định và đòi thay đổi nội dung liên quan đến cốt lõi và quy chế chỉ vì cho quân đội nhân dân Việt Nam. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa bác bỏ sửa đổi của Mỹ thì Mỹ tiến hành ném bom lại miền Bắc và để buộc Việt Nam Dân Chủ Hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam chấp nhận ký theo phương án mà Mỹ đưa ra đề nghị. Về giai đoạn tiếp theo, trong năm 1972, chúng tôi sẽ nói về chiến dịch Linebacker 2. Với việc ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam thì Tổng thống Mỹ Nixon thăm Liên Xô và Trung Quốc. Cả Liên Xô và Trung Quốc đều lo sợ Mỹ liên minh với các bên này hoặc bên kia để họ muốn giải quyết chấm dứt điểm về vấn đề Việt Nam. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ trích việc Liên Xô và Trung Quốc gặp Tổng thống Mỹ. Tháng 12 năm 1972, Mỹ mở chiến dịch Linebacker 2, cho máy bay ném bom chiến lược B-52, ném bom giải thảm Hà Nội, Hải Phòng và các mục tiêu khác ở miền Bắc Việt Nam trong vòng 12 ngày, từ ngày 14, 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 không khuất phục được Hà Nội, lực lượng của không quân bị thiệt hại nặng nề nhất là dư luận quốc tế và trong nước phản đối mạnh mẽ. Thì chính phủ Mỹ buộc phải chấm dứt ném bom, quay lại đàm phán và đồng ý ký hiệp định Paris theo phương án đã ký tắt. Dù có một vài sửa đổi nhỏ do có tính kỹ thuật, nên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không tán thành hiệp định vì hiệu lực không chấp nhận thì Mỹ sẽ đơn phương ký với Hà Nội và cắt đứt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nên nhà nước này phải chấp nhận ký trong chiến dịch này thì Mỹ đã huy động cả không quân chiến lược với gần 200 chiếc máy bay B-52 chiếm một nửa số B-52 của cả nước Mỹ để ném bom giải thảm xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên trong suốt 12 ngày đêm. Vì lý do quân sự thì chính trị thì cuộc máy ném bom này không cần thiết và có hại vì khi đó Mỹ đã quyết tâm rút khỏi chiến tranh thì Mỹ biết rất rõ ràng là một cái cuộc ờ, ném bom dù ác liệt đến đâu thì Mỹ không thể nào bắt Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có nhượng bộ một vấn đề cốt lõi mà vì họ đã chiến đấu gần 20 năm nó chỉ làm dư luận Mỹ và giới ờ, và thế giới thêm bất bình với chính phủ Mỹ đây chỉ là cách mà để nước để nước Mỹ thể hiện trách nhiệm đồng thời với đồng minh không thể không chỉ đối với Việt Nam Cộng Hòa mà còn các đồng minh khác nữa khi mà dự thảo đã được ký tắt với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã phản đối kịch liệt và không chấp nhận thì Mỹ quyết định dùng bước này để chứng tỏ họ đã cố gắng đến mức cuối cùng và cho quyền lợi của Việt Nam Cộng Hòa rồi Mục tiêu là Mỹ đặt ra trong chiến dịch Linebacker 2 là chỉ rõ nỗ lực tối đa để phá hủy các tất cả các tổ hợp mục tiêu chính ở khu vực Hà Nội và Hải Phòng. Trong đó phá hủy đến mức tối đa những mục tiêu quân sự chọn lọc tại vùng lân cận của Hà Nội, Hải Phòng. Linebacker 2 cũng loại bỏ rất nhiều hạn chế trong các chiến dịch trước đó tại miền Bắc Việt Nam, ngoại trừ cố gắng giảm thiểu nguy hiểm cho dân thường tới mức có thể ừ, cho phép các ừ, cho phép mà không ảnh hưởng đến hiệu quả tránh các khu giam giữ tù binh và tu viện, khu vực tôn giáo. Theo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mỹ đã dùng một biện pháp rất cực đoan, tàn bạo mà các chuẩn mực chiến tranh thông thường không cho phép, dùng máy bay B-52 và giải thẳng bom hủy diệt vào một số khu vực dân cư của các thành phố lớn để đánh vào ý chí của dân chúng mà đã gây ra thương vong lớn cho dân thường. Mỹ đã dùng máy bay B-52 tiến hành ném bom giải thảm các mục tiêu như Kép, Phúc Yên, Hòa Lạc, hệ thống đường sắt, nhà kho, nhà máy điện Thái Nguyên, trạm trung chuyển đường sắt Bắc Giang, thì kho xăng dầu Hà Nội. Ở Hà Nội thì tại phố Khâm Thiên, bom trải thảm đã phá sập cả dãy phố và hàng sát hại hàng trăm dân thường. Tại bệnh viện Bạch Mai thì nhiều tòa nhà quan trọng đã bị phá hủy cùng với các bệnh nhân và bác sĩ y tá bên trong. Chiến dịch này đã phá hoại nặng nề nhiều cơ sở vật chất, kinh tế, giao thông, công nghiệp và quân sự của Việt Nam Dân Chủ Hòa nhưng đã làm không làm thay đổi được lập trường của Hà Nội. Về mặt quân sự thì Mỹ đã đánh giá thấp lực lượng phòng quân, không quân của đối phương. Không lực Mỹ đã quá tin tưởng vào các biện pháp kỹ thuật gây nhiễu điện tử với sóng radar và tên lửa của đối phương để đáp lại các lực lượng tên lửa phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam đã giải quyết vấn đề bằng cách biện pháp sáng tạo và kỹ thuật hợp lý. Họ đã bắn rơi chiếc B-52 theo chiến thuật và đã thành công vượt xa trong mức mong đợi. Hàng chục chiếc pháo đài bay B-52 đã bị bắn hạ. Cũng trong chiến dịch này, lần đầu pháo đài B-52 đã bị hạ bởi một máy bay tiêm kích do Phạm Tuân điều khiển. Thì sách báo Việt Nam đã gọi chiến dịch này là Điện Biên Phủ trên không như một cách nêu thắng lợi của không lực phong quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong chiến dịch. Dưới áp lực của ờ, dư luận thế giới thì thất bại trong việc buộc Hà Nội phải nhượng bộ thì Tổng thống Nixon đã ra lệnh chấm dứt ném bom vào ngày 30 tháng 12 năm 1972 và hội đàm và hội đàm phán lại để ký kết hiệp định. Hiệp định Paris có phương án cuối cùng về cơ bản không khác mấy so với dự thảo mà Mỹ đã đưa ra Mỹ đã từ chối ký. Thì cũng có nghĩa là mục tiêu chiến lược của chiến dịch Linebacker 2 đã thất bại. Chiến dịch Linebacker 2 cũng chính là chiến dịch quân sự cuối cùng của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nói đến Hiệp định Paris. Sau những nỗ lực ngoại giao thất bại giữa Việt Nam và Việt Nam dân giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu năm 1968, thì tổng thống Pháp de Grau cho rằng Mỹ đã thất bại tại Đông Dương như Pháp và người Pháp đã phải có chịu trách nhiệm đạo đức đối với cuộc chiến mà Mỹ đã phải kế thừa từ Pháp. Thông qua giáo sư André Dussel thì chủ tịch hiệp hội y khoa Pháp Việt thì cũng đã đưa ra các ờ, Pháp đã đưa đề nghị các lãnh đạo miền Bắc Việt Nam đàm phán với Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến. Ngay sau đó thì Cuộc tần tiến công Tết Mậu Thân đã diễn ra theo khiến chính quyền Johnson đã phải ngừng ném bom đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 31 tháng 3 năm 1968 thì Johnson tuyên bố đơn phương chấm dứt ném bom một phần miền Bắc và đồng ý mở một cuộc đàm phán giữa các bên ở Việt Nam và Mỹ. Ông cũng tuyên bố rằng là ông sẽ không gian tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 1968. Miền Bắc Việt Nam cũng ờ, đồng ý đàm phán. Tổng thống Di Grau cử một phái viên đến Sài Gòn vào trung tuần tháng 4 năm 1968 đề nghị Việt Nam Cộng Hòa ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, Việt Nam Cộng Hòa đàm phán. Các bên thống nhất chọn Paris làm địa điểm đàm phán. Hội nghị Paris chính thức khai mạc vào ngày 5 3 tháng 5 năm 1968. Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1968 tại Paris được coi là một thắng lợi quan trọng của Việt Nam Dân Chủ Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ngày 27 tháng 3 năm 1973 thì quân nhân Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, chấm dứt mọi sự can thiệp của Mỹ đối với vấn đề Việt Nam và từ nay chỉ còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa và hòa đơn chống lại quân giải phóng đang ngày càng mạnh. Hiệp định Paris thì là hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam do bốn bên tham gia là Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa Việt Nam Việt Nam được ký kết vào ngày 29 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris với các nội dung chính sau đây. Các quân đội nước ngoài phải rút khỏi Việt Nam, quân đội Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân giải phóng miền Nam được đóng nguyên tại chỗ đứng tại chỗ và ngừng bắn tại chỗ. Miền Nam Việt Nam thì có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và các bên tạo điều kiện cho dân chúng sinh sống đi lại tự do giữa hai vùng. Thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Mặt trận Hòa hợp Dân tộc gồm 3 thành phần ngang nhau. Thực hiện hòa giải dân tộc thì đảm bảo tự do, dân chủ và tổ chức tổng tuyển cử thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc giữa miền Nam Việt Nam và tiến tới thống nhất hai miền. Ngoài ra còn các nhiều điều khoản khác như là thành lập ủy ban ờ, kiểm soát và giám sát phái đoàn quân sự liên hợp bốn bên điều khoản Mỹ đóng góp tài chính tái thiết sau chiến tranh điều khoản Mỹ gỡ bỏ mìn và phong tỏa các hải cảng miền Bắc Việt Nam điều khoản trao bổ nhìn trao thả tù binh giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền không được coi là biên giới quốc gia Mặt khác, Hiệp định Paris được gọi là Hiệp định Việt Nam được Việt Nam Dân Chủ Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Mỹ soạn thảo trên ờ, cơ sở tuyên bố 10 điểm ngày 8 tháng 5 năm 1969 của phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để đảm ờ, bảo cho việc quân Mỹ rút khỏi Việt Nam và mục đích trước mắt trước khi Việt Việt Nam Cộng hòa phải đầu hàng là mục tiêu lâu dài. Đối với Mỹ, đây là cách mà họ ờ, ra khỏi cuộc chiến mệt mỏi này và cách hình dáng mà không bị mất mặt đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng Dân tộc thì hiệp định này là bước thứ nhất và là quan trọng nhất. Trong hai bước, bước một là Mỹ cút, bước hai là ngụy nhào. Để đi đến thắng lợi cuối cùng là đi đến thắng lợi cuối cùng. Đối với Việt Nam Cộng Hòa thì hiệp định này là một tai ương lớn đối với chính phủ này và sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa là trước một sự nguy hiểm trong một tương lai gần. Để chấn an Việt Nam Cộng Hòa thì Tổng thống Nixon đã phải hứa riêng với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là trong phòng họp của giải phóng đã phát động chiến tranh tiêu diệt Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ sẽ hưởng phản ứng một cách thích hợp để đảm bảo an ninh cho Việt Nam Cộng Hòa. Lời hứa này về sau không còn giá trị thực tiễn vì sau đó Quốc hội Mỹ đã đưa ra nghị quyết không cho phép Tổng thống được đưa lực lượng vũ trang trở lại Đông Dương và không được phép của Quốc hội và quy định khuôn khổ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Với các áp đặt như vậy thì dù không có sự kiện Westergate, sự, dù không có sự kiện Watergate, dù Tổng thống Nixon có tại vị thì cũng không thể giữ một lời hứa hữu hiệu được. Đối với người Mỹ thì họ thực sự muốn thoát khỏi cuộc chiến, quên nó đi và trở thành một trang sử mới. Trong một bản ghi âm được giải mật sau này, thì một cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger Nixon nói rõ là ông đã có ý định từ mặt đứa con Việt Nam Cộng Hòa để có thể thoát ra khỏi cuộc chiến ở Việt Nam. Henry Carister, tôi nghĩ Thiệu nói đúng đấy. Hiệp định đó tức là Hiệp định Paris để lấy Việt Nam Cộng Hòa vào tình thế nguy hiểm. Tổng thống Richard Nixon nói rằng nó chính là chính là Việt Nam Cộng Hòa phải tự chống đỡ thôi. Nếu nó chết thì nó cứ để nó chết. Nó lớn rồi thì chúng ta không thể bú cho nó bú mớ mãi được với vấn đề thành lập lực lượng ờ, chính trị liên hiệp thì ông Nguyễn Khắc Huỳnh nguyên thành viên đàm phán hiệp định Paris giải thích lúc đầu đàm phán Paris tư tưởng của ta là giành thắng lợi buộc Mỹ cút lập ra chính phủ liên hiệp và sau đó chính phủ sẽ kết đoàn dân chưa có lời khái niệm về hòa hợp dân tộc thì lúc đầu mà tình hình tình chính phủ liên hiệp sau sự kiện mậu thân năm 1968 và sau đó là năm 1972 thì ta không có những thắng lợi quyết định năm 1972 thì mới đề ra những đường lối đường cách để à, mở đường cho Mỹ cút ta mới mở ra khẩu hiệu là Mỹ rút Sài Gòn miền Nam giữ nguyên hiện trạng để liên kết thúc lực lượng miền Nam thì à, vấn đề về lập hòa bình dân tộc thì vấn đề ấy được đặt ra trong lúc ta tính tới phương án giữ nguyên trạng miền Nam ấy thì vậy thì ta phải giữ ra một cái bản thảo hiệp định và hòa hợp dân tộc lúc đầu là ta phải gọi là chính hiệp là liên hiệp 3 phần chính phủ Mỹ thì không chấp nhận được à, được vì chính phủ mới có nghĩa là thủ tiêu đi Sài Gòn thì ta mới hạ thấp xuống một chính quyền hòa hợp dân tộc gần lập trường của Mỹ Mỹ đề xuất lập body tức là một tổng tuyển cử Mỹ sẽ dùng chữ body thì mình à, cũng sẽ dịu bớt đi đề xuất lúc chính quyền hai bên tồn tại thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc tổ chức với tổng tuyển cử thành lập chính quyền đưa thêm khái niệm hòa giải vì là hai kẻ địch nhưng Mỹ không chấp nhận giữ chính quyền và chữ chính quyền để có ý nghĩa mang ý nghĩa là thủ tiêu Sài Gòn vì thắng lợi của mình năm 1972 thì cũng muốn mức độ thôi chưa thể lấn áp được chưa thể lấn áp Mỹ được nên ta lấy yêu cầu Mỹ là rút là chính Mỹ nhận rút và quân miền Nam là đại được yêu cầu nhất rồi ta mới chấp nhận thành à, một hội đồng quốc gia hòa giải hòa hợp dân tộc hiệp định dù có điều khoản thành lập có một hội đồng quốc gia hòa hải dân tộc để có thể tổ chức tổng tuyển cử và đôn đốc thành hiệp định lúc đó thì mình thành khái niệm hòa giải và hòa hợp dân tộc dù lập chính phủ hai thành phần ba thành phần hay là giữ nguyên hiện trạng thì cũng có thể là hòa giải hòa hợp dân tộc chứ còn không cách nào khác thì không có bên nào thắng bên nào cả thực tế miền Nam thì có ba lực lượng hai chính quyền thì phải giải quyết với nhau như vậy thì nhờ những sách lược mềm dẻo của ta mà trong có những việc đáp gác vấn đề để xóa Sài Gòn để thực hiện một chính ờ, một hòa giải hòa hợp dân tộc mà tổ chức ấy chỉ là một hội đồng thôi chứ không phải là chính quyền chính phủ gì nên Mỹ chấp nhận để hoàn thành nốt các điều khoản trong Hiệp định Paris liên quan đến tổng tuyển cử Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì tiến hành một tổng tuyển cử năm 1976 để thống nhất thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này. Sau này thì các tài liệu vừa giải mật cho thấy chính hai ông Nixon và Kissinger đều tin tưởng ngay rằng có một lực lượng quân sự rất mạnh và những gì Mỹ đã điều động thì cũng không có khả năng thắng được một cuộc chiến Việt Nam. Ờ. Quý vị và các bạn Trong khoảng 60 phút vừa rồi Quý vị à, tôi đã giải thích cho quý vị và các bạn về giai đoạn và chiến tranh Việt Nam từ 1900 từ sự kiện Tết Mậu Thân 1969 đến hết năm 1972 hết hiệp định Paris 1972 1973 11 giờ trưa chủ nhật tuần sau chúng tôi xin giới thiệu về giai đoạn còn lại